Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Cao Tiến Sâu Kèo cũng như là kênh à, Kèo Bóng Cao Tiến. Trong video này, mình à, xin chúc mừng anh em trong nhóm cũng như là các anh em đã xem video nhận định sôi kèo từ kênh à, Cao Tiến và nằm theo các mã kèo dự đoán của mình trong 5 trận đấu gần nhất này. Thì trong 5 trận đấu này, những mã kèo mà mình đưa ra điển hình như là chọn mã kèo Man City chấp 0.75 trước Chelsea hay là chọn Fiorentina chấp 0.75 trước Sassuolo và chọn cửa dưới Villarreal được chấp 0.25 trước Real Madrid cũng như là nằm ở kèo đội tuyển Malaysia được ờ, chấp 0.25 trước đội tuyển Thái Lan và cuối cùng là chọn mã kèo Juventus chấp 0.75 trước Sudanese ờ, thì ờ, các mã kèo này đã toàn thắng và chưa gãy trận nào hết À, còn trận đấu giữa Atletico Madrid và Barcelona sẽ được uh, diễn ra vào lúc 3 giờ sáng gạn sáng ngày mai. Anh em có thể vào xem để tham khảo trận đấu này. Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay lại với kênh ờ, Cao Tiến soi kèo cũng như là kênh ờ, kèo bóng Cao Tiến. Trong video lần này, mình sẽ nhận định soi kèo cho anh em trận đấu muộn ở giải ờ, vua địch quốc gia Ý. Trận đấu giữa AC Milan và AS Roma diễn ra vào lúc 2 giờ 45 rạng sáng ngày mai. À, hiện tại AC Milan đang trong cuộc đua ngôi vua địch tại giải đấu Serie A. Trên bảng xếp hạng thì AC Milan đang xếp ở vị trí thứ ba với 36 điểm sau 16 vòng đấu và ghi được 31 bàn thắng, đẩy thủng lưới 16 bàn, kém đội đầu bảng Napoli với khoảng cách là 5 điểm cách biệt. Còn à, Roma đang đứng ở vị trí thứ 6 bảng xếp hạng với 30 à, điểm sau 16 vòng đấu, ghi được 19 bàn thắng và đẩy thủng lưới 14 à, bàn. Phong độ hiện tại của AC Milan tại đấu trường Serie A đang tương đối tốt với sau 16 trận đấu tại giải đấu này thì AC Milan có được 11 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ nhận 2 thất bại và AC Milan đang ờ, toàn thắng hai trận gần nhất trên ờ, sân nhà. Còn về ờ, AS Roma thì sau 16 vòng đấu, đội bóng này có được 9 chiến thắng, 3 trận hòa và 4 thất bại. Nói về phong độ của Roma tại Serie ở 4 trận đấu gần nhất tương đối là thất vọng với hai trận hòa, một thất bại và chỉ có được một chiến thắng trước Bologna với tỷ số là 1-0. Và ở trận đấu này, Roma thắng Bologna nhờ được ờ, hưởng quả 11 mét từ đầu trận nữa. Và lịch sử ờ, đối đầu của hai đội ở ba trận gặp nhau gần nhất thì AC Milan giành chiến thắng cả ba trận với ờ, tỷ số lần lượt là 2-1, 2-1 và 3-1. Bên cạnh đó đến với tỷ lệ kèo của trận đấu này việc đội chủ nhà AC Milan chấp AS Roma với mức chấp là 0.5 cùng điểm ăn cược thấp được nhìn nhận là vô cùng tích cực bởi trong vòng hơn 10 năm qua chưa bao giờ AC Milan chấp đẹp đến thế khi tiếp đón AS Roma do đó chọn ờ, AC Milan chấp 0.5 là mã kèo an toàn nhất cho anh em ở trận đấu này còn anh em nào thấy nhận định của mình hợp mã với anh em thì cứ vào còn ai thấy nhận định của mình sai thì cứ coi như là xem video để à, tham khảo thêm về thông tin trước trận đấu đang diễn ra nha và những anh em nào muốn chơi môn kèo à, bóng này một cách hiệu quả hơn ấy thì bắt buộc anh em phải có một trang riêng để chơi và cách tốt nhất là nên vào nhóm kèo à, bóng cao tiếng để chơi cùng với anh em mình và chơi theo một cách hiệu quả nhất có thể thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua thông tin mình để dưới phần bình luận của video này đó chính là facebook hoặc là telegram kèo bóng cao tiếng mình à, sẽ hướng dẫn cho anh em tạo trang riêng và sẽ thêm anh em vào nhóm ok mình cũng xin à, kết thúc video tại đây anh em xem xong thì nhớ để lại cho kênh à, kèo bóng kèo bóng cao tiếng cũng như là kênh cao tiếng so kèo một lượt đăng ký theo dõi trang và mình xin chúc các anh em trong nhóm cũng như là các anh em đang xem video sẽ húp được nhiều mã kèo hơn trong các trận đấu sắp tới